khi thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi, mọi hoạt động mua bán, làm việc sẽ đều được diễn ra một cách online. Bạn sẽ hoàn toàn có thể an tâm khi thực hiện mua sắm hoặc làm việc thông qua những trang web mua sắm, web làm việc của công ty, web trao đổi thông tin bởi những chính sách bảo mật an toàn mà những trang web ấy mang lại. Với chính sách bảo mật tài khoản, thông tin người dùng bạn sẽ có thể thoải mái làm việc, mua sắm mà không lo bị dò dỉ thông tin. Một mục đích thu thập thông tin người dùng Việc thu thập dữ liệu của khách hàng để hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của chúng tôi đang cung cấp đến với khách hàng. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Hay phạm vi sử dụng thông tin Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của chúng tôi giải đáp thắc mắc khách hàng, cung cấp cho khách hàng thông tin mới về sản phẩm, thực hiện các bản khảo sát khách hàng, thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ba Thời gian lưu trữ thông tin Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ chúng tôi bốn những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác theo chính sách của công ty chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau. Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng làm địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin. Mỹ phẩm chính hãng Long An 10 trên 1 A Củ Khắc Kiệm, Khánh Hậu, Tân An, Long An, Mail, 3 A Cổng Mỹ phẩm chính hàng Long An, com. Cô là 0344587575